cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thánh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền Duyên khởi quan binh đài xưng tính tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giai phát Bồ Đề tâm viễn lý chư vọng nghiệp Viên thành vô thường đạo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 bậc à, đại à, đạo sư à, ơi viên mang hành hiếu chi tâm đảnh lễ chư phật diễn tu đạo hiếu khổ chi tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng tinh tấn tu hành đến ơn đảnh lễ công ờ, lao dưỡng ờ, dụng ờ, cha mẹ kinh hiếu dưỡng trả ơn cha mẹ một thời thế người ấy được nhiều công đức bảy vu lan đệ tử chúng con hướng về chư Phật chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền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 thấy được ánh sáng, nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương, đều được nếm được vì thức ăn, cảm thọ được sự yêu thương, hướng được mấy niềm hạnh phúc, vui vẻ cũng đều nhờ ân đức cha mẹ. Từng giây từng phút, từng giờ chúng con có mặt trên cõi đời này đều là nhờ ơn cha mẹ. Cha mẹ là cội nguồn, là điểm khởi đầu tất cả hạnh phúc của chúng con. Cho nên làm con muốn đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như với lên trời cao không cùng. Qua văn kinh, chúng con được Đức Từ Phụ dạy rằng ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin. Đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích hướng dẫn an trú các vị ấy vào thiền giới. Đối với cha mẹ san tham, khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí. Đối với cha mẹ theo át tuệ, hướng dẫn khuyến khích cha mẹ vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. Chúng con hiểu rằng, nếu chỉ dùng pháp thế gian để đền ơn cha mẹ, như cho cha mẹ ăn ngon, mặt đẹp, thì cha mẹ chết cũng theo nghiệp mà đi không được ra khỏi sinh tử luân hồi đầy đau khổ phiền não. Chỉ có thực hành theo đạo Phật, đưa cha mẹ vào trong Phật Pháp, tín tâm với Tam Bảo, tu hành thoát khổ, chúng con mới đáp đền được ơn cho cha mẹ. Chúng con thành kính tri ân ân đức cao cả của Đức Thế Tôn. Ngài đã từ bi chỉ bày cho chúng con phương pháp để chúng con đền đáp được ân đức của cha mẹ làm tròn hành hiếu. Chúng con xin phát nguyện, nương đức trên sư phụ tinh tấn tu hành, để đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu, cũng được là người con có hiếu, luôn luôn chú niệm trong hành hiếu. Từ nơi phát nguyện chân thật này, chúng con cầu mong cho cha mẹ kiếp này và vô lượng kiếp trước của chúng con phát sinh nhân duyên thủ thắng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 tôn tự an quy.